Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với góc lịch sử của G87 ngày hôm nay. Dư luận Trung Quốc nói gì về 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Biden? Kể từ khi lên nắm quyền Tổng thống Mỹ thay cho ông Donald Trump, các chính sách của Tổng thống Joe Biden với Trung Quốc luôn được dư luận quan tâm. Chính văn phòng đại diện thương mại Mỹ cũng đưa ra tuyên bố Tổng thống Mỹ sẽ làm mọi cách để ngăn Trung Quốc lạm dụng thương mại, sửa chữa mối quan hệ với các đồng minh, bảo vệ lao động Mỹ Vậy trong khoảng thời gian 100 ngày cầm quyền, những quyết sách của vị Tổng thống này được người Trung Quốc nhìn nhận ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Bài viết này được Thông tuấn xã Việt Nam dịch từ mạng china.org.cn Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc đã công bố báo cáo đánh giá chính sách đối với Trung Quốc trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden và tổ chức một cuộc hội thảo liên quan đến vấn đề này. Báo cáo của Viện Tài chính Trùng Dương cho rằng khoảng 2 phần 3 chính sách của chính quyền ông Biden đối với Trung Quốc không thay đổi so với thời cựu Tổng thống Donald Trump. Nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương là Hồ Sảnh Dung cho rằng 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Biden sẽ trở thành điểm khởi đầu cho sự phụ thuộc sau này của ông về đường lối chính sách đối với Trung Quốc. Về tổng quan, trong 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Biden, Trung Quốc không hề bị tụt lại, ở một mức độ nào đó lại còn vượt lên. Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hà Á Phi cho rằng, việc xem xét phân tích các chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc trong 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ giúp hiểu được xu hướng gần đây của quan hệ Mỹ-Trung, thúc đẩy sự thay đổi quan hệ giữa hai nước, ngăn chặn chiến tranh chiến lược, rơi vào trò chơi mà có tổng bằng không. Ông Hà Á Phi cho rằng, chính sách đối với Trung Quốc của chính quyền ông Biden đã hình thành các đặc điểm chính bao gồm Việc ngăn Trung Quốc với tư cách là một đối thủ cạnh tranh chiến lược, thách thức sự thống trị toàn cầu của Mỹ đã trở thành đường lối trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Chiến lược cạnh tranh của Mỹ đối với Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thực chất và có định hướng chính sách từ sau thời kỳ của ông Trump. Và ông Biden không thay đổi lập trường cứng rắn của mình. Sắc thái tư tưởng của mối quan hệ cạnh tranh chiến lược Trung Mỹ đã trở nên mạnh mẽ và đi vào tất cả các khía cạnh của quan hệ Trung Mỹ. Ông Hà Á Phi kết luận rằng cạnh tranh chiến lược toàn diện của Mỹ với Trung Quốc vẫn chưa được hợp nhất thành các chính sách cụ thể trong các lĩnh vực khác nhau. Mặc dù việc tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc và gia tăng sức ép đối với Trung Quốc là sự đồng thuận của cả hai đảng, nhưng vẫn chưa có kết luận về việc làm thế nào để định hình một chính sách cạnh tranh hiệu quả hơn đối với Trung Quốc. Điều này không có nghĩa là chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ quay trở lại điểm xuất phát, mà là hình thức thể hiện và cách thức cạnh tranh chiến lược sẽ thay đổi. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Bắc Kinh Vương Dũng cho rằng xu thế cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ đã hình thành. Điều này liên quan chặt chẽ đến việc so sánh sức mạnh quốc gia của hai nước và việc thu hẹp dần khoảng cách quyền lực giữa Trung Quốc và Mỹ trên các lĩnh vực. Ngoài ra, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ bị hạn chế nghiêm trọng trong một khoảng thời gian dài xuất phát từ tình hình chính trị trong nước của Mỹ. Mặc dù cục diện của chiến tranh chiến lược là khó thay đổi, nhưng quan hệ Trung Quốc và Mỹ vẫn phụ thuộc lẫn nhau để đối phó với việc Mỹ lôi kéo phe nhóm chống Trung Quốc thì Trung Quốc phải xây dựng lòng tin. Trong khi đó, giáo sư Đạt Nguy của Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Trường Đại học Thanh Hoa cho rằng còn quá sớm để đánh giá về chính sách của chính quyền Biden đối với Trung Quốc. Các chính sách của các cựu tổng thống như George Bush, Barack Obama và Donald Trump trước và sau 100 ngày đầu tiên khác nhau rất lớn. Ông lưu ý rằng chính sách tổng thể của Mỹ đối với Trung Quốc có 1 phần 3 là cốt lõi, 2 phần 3 là bổ trợ. Cho dù chỉ là thay đổi 1 phần 3, nhưng sự thay đổi đó là rất lớn. Ông Đạt Nguy cho rằng quan hệ Mỹ-Trung vẫn đang ở mức ổn định sau khi rơi xuống mức thấp nhất vào cuối năm 2020. Kể từ đó, quan hệ hai bên cũng không xấu đi và cũng chưa có cải thiện đáng kể. Theo ông Đạt Nguy, hiện chính sách của ông Biden đang dần hình thành chiến lược cạnh tranh lâu dài hơn là cạnh tranh chiến lược. Cạnh tranh dài hạn là cạnh tranh trong điều kiện cùng tồn tại lâu dài giữa Trung Quốc và Mỹ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội của Trường Đại học Thanh Hoa Triệu Khả Kim cho rằng việc đánh giá chiến lược quốc tế và chính sách đối với Trung Quốc của Tổng thống Biden về phương pháp luận phải vượt qua quan điểm Trung Quốc là duy nhất. Có nhiều vấn đề trước mắt buộc ông Joe Biden phải lựa chọn ưu tiên đó là phân tích chính sách của Trung Quốc. Do đó, việc phân tích chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc phải xem xét từ góc độ của Mỹ. Sau 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Biden, có thể thấy mục tiêu chiến lược của ông Biden là tìm cách quay trở lại lãnh đạo cả thế giới. Trở ngại lớn nhất để đạt được mục tiêu này là Mỹ chưa đạt được một đồng thuận chiến lược trong nội bộ. Do đó, ông Biden có thể ưu tiên đối nội, đồng thời nhất trí với đồng minh. Ông Vương Hồng Cương, giám đốc Trung tâm Mỹ thuật thuộc Viện quan hệ quốc tế đương đại, đưa ra ba quan điểm. Thứ nhất, đánh giá thế nào về vai trò của ông Biden trong chính sách đối với Trung Quốc? Trong 100 ngày đầu cầm quyền, ông Biden đưa ra một số kế hoạch quy mô lớn như dự luật cứu trợ cố gắng biến khủng hoảng thành cơ hội từ đại dịch Covid-19 và có được sự chuyển đổi trong một quá trình ổn định. Về các vấn đề lâu dài, chính quyền của ông Joe Biden đã có xu hướng tốt. Thứ hai là làm thế nào để biết vị trí chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc trong 100 ngày cầm quyền của ông Biden. Một mặt, chính quyền Tổng thống Biden sử dụng những thách thức từ Trung Quốc để thúc đẩy chương trình nghị sự. Mặt khác, đảm bảo tiến độ chương trình nghị sự của mình, chính quyền Biden cũng cần đảm bảo mối quan hệ Trung Mỹ ổn định tổng thể. Thứ ba là đánh giá cao về các tương tác quan hệ Trung Mỹ trong 100 ngày đầu tiên Biden cầm quyền. Cả Mỹ và Trung Quốc đều áp dụng chiến lược kết hợp giữa cạnh tranh và hợp tác lâu dài để thăm dò nhau. Trác Đông Thăng, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng nhằm chiếm thế chủ động trong cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc một là đẩy mạnh việc xây dựng mô hình phát triển với chu kỳ kép, trong đó chu kỳ lớn trong nước là chính, chu kỳ trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau, thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và đạt được cân bằng thương mại tổng thể. Thứ hai là nắm chắc bên thứ ba không phải Mỹ để đảm bảo rằng các sản phẩm công nghệ của Trung Quốc cùng với việc có hỗ trợ ở thị trường trong nước sẽ chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Thứ ba là đoàn kết các lực lượng có thể đoàn kết được. Thứ tư là tích cực và mạnh dạn thực hiện hợp tác quốc tế đối với các vấn đề về khí hậu. Trung Quốc có lực lượng thực thi mạnh mẽ trong việc hoàn thành các mục tiêu đạt đỉnh carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060 và có một dư địa lớn cho sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là một số ý kiến của các học giả Trung Quốc về 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Biden. Qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy một số vấn đề như sau. Thứ nhất, Trung Quốc đang ở trong cái thế mà họ xác định họ đang là đối thủ số 1 đối với Mỹ và Mỹ thì cũng tương tự cũng coi Trung Quốc là đối thủ số 1 trên cả lĩnh vực thương mại quân sự quốc phòng cũng như quan hệ quốc tế. Những động thái mà ông Biden đưa ra trong 100 ngày đầu tiên ờ, của nhiệm kỳ tổng thống của mình có thể là chưa rõ nét như ông Donald Trump đã từng làm trước đây. Tuy nhiên, theo tôi nhận định, ông Biden sẽ có một chiến lược dài hạn hơn đối với Trung Quốc. Ờ, như một học giả Trung Quốc cũng đã nhận định là chiến lược cạnh tranh của Mỹ đối với Trung Quốc ờ, đang bước vào giai đoạn thực chất, tức là có chính sách của ông Biden có thể là sẽ ảnh hưởng một số chính sách của ông Donald Trump. Ờ, dù như thế nào thì ờ, ờ, Trung Quốc và Mỹ đều cần phải có những đồng minh trong cái cuộc mà đấu lại lẫn nhau như thế này và các nước đồng minh của Mỹ cũng như là những nước thân với Trung Quốc thì sẽ là những cái chỗ dựa quan trọng để cho hai bên có thể bước vào những cái cuộc đấu đá nhau trong tương lai Việt Nam chúng ta thì luôn là đưa ra cái chính sách cân bằng giữa hai bên không ngả về phe nào cả không đứng về bên nào để chống bên nào thời gian tới chúng ta sẽ chờ xem ông Biden sẽ có những chính sách như thế nào đối với Trung Quốc và Trung Quốc cũng có những kế sách nào để ờ, đối chọi lại với cái cuộc chiến đối với Mỹ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau